À, chào mọi người, hôm nay à, nói chuyện với mọi người về cái phòng và cấp cứu cái con chó nó bị sốc nhiệt thì mình sẽ nhấn mạnh vào cái phòng sốc nhiệt phòng thì hơn trống và cái đặc điểm của con chó mà nếu mà nó sốc nhiệt đấy thì uh, có thể dù chúng ta có cấp cứu cứu được cái tính mạng con chó nhưng mà nó có những cái di chứng để lại thành ra mà nói tốt nhất là chúng ta phải phòng được cái sốc nhiệt thì với mỗi một cái giống chó ấy cái sốc nhiệt nó cái điều kiện nó sẽ khác nhau à, với những cái giống chó mà nó có màu đen à, như Rottweiler chẳng hạn thì nó rất là dễ bị sốc nhiệt với các cái giống chó mõm ngắn giả sử như là một số giống như là bull Pháp này à, các cái giống bull nói chung à, là những cái giống mõm ngắn thì nó cũng dễ bị sốc nhiệt hơn là các giống mõm dài cái sốc nhiệt ở đây thì nó có có chúng ta có thể hiểu là thường thường mọi người sẽ hiểu là cái sốc nhiệt đấy là cái nhiệt độ cao nó bị nóng quá nó bị sốc nhiệt nhưng cái sốc nhiệt nó có hai kiểu nó có thể là nóng quá có thể là cái thay đổi nhiệt độ đột ngột ở ờ, giữa việc mà đang ờ, nó đang thì nóng nhưng mà nó không đến mức sốc nhiệt nhưng mà nó vào cái điều kiện nhiệt độ mà nó mát giảm tụt hẳn sau đấy nó lại quay ra cái nhiệt độ nóng thì nó cũng có thể nó gây ra cái tình trạng sốc nhiệt nha mọi người nhé chứ không cứ là tức là cái sốc nhiệt nó y như sốc nhiệt ở người ấy người ở trong phòng điều hòa để lạnh sâu mà ra bên ngoài cái nhiệt độ ngoài trời mà nó chênh lệch thì nó cũng gây ra cái tình trạng sốc nhiệt thì ở con chó nó cũng y xì như vậy nhưng thường thường mà mọi người trước đây mọi người hay nói về cái sốc nhiệt ở con chó thì mọi người hay chia sẻ về cái việc là nó bị nắng chiếu ok nhưng mà rất nhiều người là chúng ta nuôi chó ở trong phòng ở trong nhà và nó ở trong phòng điều hòa thì chúng ta phải lưu ý là sốc nhiệt không phải là chỉ có con chó nó bị nóng đâu nó bị ở bên ngoài nắng chiếu vào mà cái sốc nhiệt nó bao gồm cả cái trường hợp là cái chênh lệch nhiệt độ thì nó cũng tạo ra cái sốc nhiệt cái sốc nhiệt của cái chênh lệch nhiệt độ ấy thì nó sẽ gây con chó nó mệt mỏi thôi chứ nó thường là nó sẽ không có nguy hiểm như là cái sốc nhiệt mà khi mà con chó nó bị quá nóng hoặc quá mệt thì cái phòng cái sốc nhiệt ở đây thì mình thứ nhất là mình sẽ nói với mọi người về cái những cái mà khả năng có thể sốc nhiệt nha những cái khả năng để con chó có thể sốc nhiệt mà nói về cái sốc nhiệt nắng thôi sốc nhiệt mà bị nóng thì cái con chó mà màu nó càng sẫm màu thì nó càng dễ bị sốc nhiệt đó như nói vừa rồi là màu đen này giả sử như giống rốt màu đen nó bắt nắng rất là mạnh luôn cái thời gian của nó giả sử cùng ra nắng ấy, một con rốt này với một con bác dê với một con golden hoặc là con láp là uh, con golden con láp hay con bác dê là cái giải màu của nó nó là giải màu một là màu vàng màu sáng hoặc là cái con bác dê thì nó cũng là pha lẫn giữa màu vàng và màu đen thì mấy con mà cùng ra ngoài trời nắng thì con rốt nó sẽ bị sốc nhiệt nhanh hơn nó nhanh bị sốc nhiệt hơn bởi vì nó là màu mảng màu đen của nó nó bắt nắng nó nóng nó âm vào bên trong tức là mọi người mà dắt con chó ra bên ngoài trời nắng mọi người sẽ thấy là sờ cái lông của nó là nó, nóng rát luôn nhưng khi mà con chó nó ra bên ngoài trời ấy, cái trời nóng ấy thì ngoài cái việc ánh nắng nó chiếu vào nó còn có cái nền bê tông ở bên dưới nữa cái nền xi măng hầu như là chúng ta uh, là nền xi măng rất nhiều chỗ chúng ta đường chúng ta đi rồi này kia đường uh, xi măng hoặc là đường uh, đá gọi là đường đá đường giải nhựa ấy thì cái mặt đường nó rất là nóng mặt sân nó rất là nóng và cái con chó ngoài cái việc nó bị nắng chiếu vào người thì nó còn bị cái nắng ở cái găng bàn chân của con chó nữa găng bàn chân nó cũng là cái mà nó sẽ hút nhiệt kinh khủng khiếp Ờ, rất nhiều người thì có thắc mắc là sao tôi dắt con chó ra bên ngoài có 15 phút nó đã bị sốc nhiệt rồi mà dắt nó đi mọi người trong cái trường hợp nếu mọi người hỏi như thế mọi người khi dắt chó ra mọi người phải đi chân đất thì mọi người mới biết được là con chó khi mọi người dắt nó chỉ có 15 phút tới hay 20 phút thôi nhưng mà mọi người phải đi chân đất để cảm nhận được như là cái con chó nó bị nóng như thế nào từ cái dưới nền lên thì mọi người sẽ hiểu ngoài cái việc nắng nó chiếu vào một là mặc bộ quần áo đen hai nữa là đi chân đất thì sẽ biết được là con chó nó sẽ hấp thụ nhiệt kinh khủng như thế nào ở cái thời tiết nắng à, khi con chó ở trong chuồng ấy thì chúng ta chính là vì như thế nhưng với những cái giống chó màu đen nhìn chung là chúng ta ờ, ở trong chuồng của chúng ta phải tránh cái ánh nắng nó chiếu vào tránh ánh nắng nó chiếu vào con chó và tránh cái nhiệt độ ở trong cái chuồng nó quá cao nó cái nhiệt không cần nắng chiếu vào nhiệt độ ở trong chuồng quá cao nó cũng có thể nó gây sốc nhiệt kiểu như là ngói bro ấy nó nóng âm xuống hay nó nắng nó chiếu vào tường và cái chuồng của con chó của chúng ta để sát tường cái tường nó nóng nó như là một cái cái cái cái uh, uh, gọi là nó như là một cái hoàn than nó giữ nhiệt nó nóng của nó âm con chó thì nằm sát bên cạnh có thể là cái nền ở bên dưới của chúng ta thì lại nền ở trên nền xi măng cái chuồng của chúng ta có thể chúng ta sử dụng chuồng sắt nó không thoát được đi đâu cả nền xi măng nó cũng nóng tường nó cũng nóng thì con chó nó rất dễ bị sốc nhiệt thành ra là nếu mọi người nuôi chó bên ngoài thì mọi người nên chọn cái chỗ nào mà nó mát mẻ và nó không có nắng hắt vào tường hay là hắt vào chỗ chúng nó nó sẽ chỉ đón nắng tốt nhất là cái chuồng chó nó đón nắng buổi sáng tới chiếu xiên này thì ok còn trưa với chiều nó nó hắt về mặt đằng kia và cái mặt đằng kia của cái chuồng chó của chúng ta thì nó cũng đừng để nó nóng âm tường đó là cái vị trí mà chúng ta chọn Ờ, là uh, để mà đặt cái chuồng con chó trong cái trường hợp mà chúng ta nuôi để con chó ở bên ngoài để con chó ở bên ngoài nhà còn nếu mà để, uh, chúng ta nuôi con chó ở trong nhà thì chúng ta cũng phải lưu ý những cái ngày nóng cao ấy con chó nó đang ở trong điều hòa mà uh, điều hòa thì tốt nhất là cũng tốt cho sức khỏe của chúng ta thì chúng ta nên để điều hòa ở cái mức khoảng tầm 25 26 27 độ thôi 28 độ chứ đừng có để ở mức điều hòa nó thấp quá điều hòa thấp quá người ra cũng có thể bị sốc nhiệt và chó ra cũng có thể bị sốc nhiệt tất nhiên là cái trường hợp sốc nhiệt đến nó đỡ nguy hiểm hơn nhưng mà vài ngày liền thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến con chó làm con chó nó mệt mỏi mà nó không rõ nguyên nhân nó lý do tại sao nhưng mà mọi người uh, quan trọng hơn là ở về cái vấn đề sốc nhiệt vì nhiệt độ thì đó mình nói mọi người thế và cái cách phòng tránh là nó như thế nào à còn cái trường hợp sốc nhiệt nữa là có một cái anh anh ấy có nói lại với mình là buổi sáng sớm năm rưỡi 6 giờ sáng anh ấy dắt con chó và anh ấy đi chạy ờ, anh ấy đi xe đạp và con chó nó chạy theo mà con chó nó cũng bị sốc nhiệt thì mọi người phải biết là gì buổi sáng và những cái ngày nóng ở miền Bắc này buổi sáng nó đã 32 33 độ rồi khi con chó nó vận động thì cái nhiệt độ nó tăng cao nếu nó nằm yên một chỗ thì không sao nhưng nó vận động nhiệt độ tăng cao mà nó phải cố chạy theo chủ nó chủ nó đi xe đằng trước thì nó cũng gây ra cái tình trạng sốc nhiệt bình thường cho nên là ngoài cái việc mà chúng ta phòng tránh cái về cái phòng sốc nhiệt ở đây là chúng ta sẽ phòng một là khi chúng ta không có mặt ở đấy thì cái chuồng của nó chúng ta sẽ phải làm như mình nói là tránh cái nắng chiếu trực tiếp nắng trưa nắng chiều và tránh cái những cái bức tường đặt chuồng chó ở gần những cái bức tường mà nó nóng âm hoặc là mái bro nếu mà mọi người buộc là phải để con chó dưới chuồng mái bro thì tốt nhất mọi người nên vứt một cái gì lên lên bên trên Ờ, để cho nó giảm bớt cái nóng của cái mái nó ập xuống bởi vì cái mái pro hay là cái bức tường ấy nó y như là nó giống y như là một cái hoàn than mà nó hấp thụ nhiệt rồi nó cứ giữ nguyên ở đấy đấy mọi người hiểu thế và nó ở gần cái hoàn than thì nó nóng lắm và các giống chó mà màu càng màu đen như rốt này màu càng sẫm và mõm càng ngắn cái mũi của nó càng ngắn thì nó càng dễ bị sốc nhiệt đó thì nói về cái phòng sốc nhiệt và cái biểu hiện của nó như thế nào để mà phòng ngừa cái sốc nhiệt nhá thì cái biểu hiện của nó này à, với một cái con chó thực tế đây siro ngồi dậy đi chúng nó đang ngủ này siro ngồi dậy ngồi lên để anh nhờ cái mặt của siro giả sử nhá à, với một cái con chó như thế này thì bình thường cái lưỡi nè, siro nè lưỡi đây anh xem nào đó lưỡi nó bé tí tẹo teo nó chỉ có ba đầu ngón tay này thôi đó dù là con chó nó to như thế này mồm nó bốn đầu ngón tay thì cái lưỡi nó ba đầu ngón tay thôi thì nếu mà khi con chó nó mệt ấy, thì cái lưỡi nó sẽ to dần ra cái lưỡi nó là chính là một cách để con chó nó hạ nhiệt cơ thể khi không cần biết là ở cái điều kiện nào có thể là chúng ta dắt con chó đi bộ có thể chúng ta cho con chó chạy có thể con chó nó nằm ở trong chuồng con chó nó tự nô nghịch bất kỳ một trường hợp nào nhưng nếu mà chúng ta nhìn thấy cái lưỡi của con chó ấy, mà nó to nó to bằng cái mõm đây giả sử luôn luôn là cái lưỡi của nó là là nó sẽ bé hơn cái mõm nhé nhưng nếu mà cái lưỡi của nó mà nó to bằng cái mõm này là chúng ta phải điều chỉnh lại ngay nếu nó đang chơi xì tốp lại không cho chơi nữa xả nước vào chân nó đó là cái cách để hạ nhiệt lấy nước này xả vào chân này xả vào chân thì xả vào bà, chân này nó có cái, cái gan bàn chân này nó là một cái chỗ hạ nhiệt này một là nước xả vào chân hai là nước xả vào bụng xả vào bên dưới bụng nha mọi người nha chứ mọi người xả lên trên lưng này thì nó cái về cái sự giải quyết của nó là có thể nó làm cho cái cái không được cái mong muốn của chúng ta à, một là chúng ta sẽ xả chân hai là chúng ta xả bụng xả nước mát và chúng ta sẽ phải dừng lại cái việc mà một là có thể chúng ta cho con chó nó đi đang đi thì chúng ta phải dừng chúng ta phải cho nó vào chỗ râm mát hay là có cái ao thì cho nó xuống cái ao nếu mà chúng ta đi ra ngoài lấy nước mà té bụng cho nó theo kiểu như thế cho nó ra nó đứng ở chỗ nền đất chứ không phải là nền xi măng nền đường đá đó là cái cách để hạ nhiệt nhanh cho con chó nếu mà chúng ta mà đang cho con chó chơi thì chúng ta chơi tự do nó cũng có thể nó gây ra sốc nhiệt nha con chó nó ham quá thì chúng ta cũng phải dừng cái chơi của nó lại xả cho nó hay là chúng ta đang Ờ, cái con chó nó đang ở trong chuồng đi hay là nó ở cái chỗ nhốt mà chúng ta thấy cái tình trạng như thế thì chúng ta phải xử lý ngay xả chân xả bụng xả nước vào chân xả nước vào bụng rồi ờ, chúng ta điều tiết cái chỗ ở của con chó bởi vì cái mình đang nói lúc trước là cái chỗ ở của con chó là nó phải là cái chỗ không được gần những cái nguồn nóng như vậy thì trong cái trường hợp mà thấy chúng ta thấy cái lưỡi của nó cái biểu hiện của nó rất là đơn giản là thấy cái lưỡi của nó nó to cái lưỡi của con chó nó to nó thè ra này khi mà nó bị nóng ấy, cái lưỡi của nó nó to nó thè ra thì chúng ta phải dừng kể cả là cái nhiệt độ nó không phải nó nó rất là nóng đâu có thể là nó chỉ ba hai ba ba ba bốn độ thôi nhưng nếu mà chúng ta để cho con chó nó vận động liên tục nó cũng mệt cơ thể nó tỏa ra nhiệt nó cũng có thể gây ra sốc nhiệt nha mọi người nha chứ không phải là là cứ phải nắng chiếu vào hay này kia đâu nó và chúng ta để ý là chúng ta chỉ cần để ý mỗi cái lưỡi thôi là nếu mà cái lưỡi của nó mà to ra mà nó bằng cái mõm của nó là thôi rồi đấy là buộc phải dừng lại và xử lý cấp cứu ngay và đấy là cũng là một cái biện pháp mà để chúng ta phòng chứ còn khi mà con chó mà trong cái trường hợp cấp cứu ấy đấy là cái cách phòng một là những cái lưu ý và hai là cái cách xử lý mà khi con chó nó bị ra như thế còn khi ấy, mà con chó mà đã, đã nằm nó ngất ra đấy rồi nó lè lưỡi mà nó thở mà nó các cái biểu hiện của sốc nhiệt thì nó nhiều kiểu khác nhau lắm nó thở gấp rồi nó khẹt khẹt rồi có thể nó đã nằm yên nó nhưng mà theo kiểu như là nó mơ màng cái nhiệt độ cơ thể nó quá cao và nó gây ra nó như kiểu là người chúng ta bị sốt đấy mọi người có thể hiểu như thế nó sốt cao quá nó sốt mê man theo kiểu như vậy thì chúng ta cũng phải buộc một cách chung là chúng ta sẽ phải hạ nhiệt cho nó là bằng cách là xả nước vào chân xả nước vào bụng đó rồi sau khi xả nước vào chân, xả nước vào bụng rồi thì chúng ta mới xả người nó Xả người hoặc chúng ta lau mặt hoặc lúc đấy chúng ta lấy cái khăn mát Chúng ta cho đá vào bên trong chúng ta trường thế này thế kia Đá là để làm gì là để nó hạ nhiệt nhanh hơn thôi nhưng thực ra nó cũng không có hạ ngay được cái quan trọng nhất đấy là cái sự tiếp xúc của cái cái cái cái cái cơ thể của con chó này với cái nguồn mát là nếu mà chúng ta nó đang nằm ở trên cái nền nóng ấy thì chúng ta có xả kiểu rời nó cũng hạ nhiệt không thể tốt được mà chúng ta phải cho nó vào cái chỗ nền mát rồi chúng ta xả thì nó sẽ là cái uh, tác dụng hạ nhiệt nó nó là cao nhất cho nên là nếu mọi người mà đang đi ở trên nền uh, trên giả sử mọi người dắt con chó ra ngoài chẳng hạn mà đang ở trên cái nền là cái đường uh, nhựa đường bê tông thì mọi người phải dắt nó vào cái chỗ nào đấy mà một là có bóng cây có mái che và tốt nhất là nó nền đất bởi vì nền đất âm đất là nó mát nhất còn nếu mà ở trong nhà thì chúng ta cũng dễ dàng hơn nếu mà nó bị ở trong chỗ chuồng ấy thì uh, con chó nó đang ở nhà nó ở chuồng nó phát hiện ra như thế thì có thể chúng ta bê nó vào trong nhà vào hè vào chỗ nào đấy mà nó có cái nền mát nền đá hoa hay là gì đó cái đó là cái mà nó sẽ giúp con chó nó hạ nhiệt nhanh nhất còn cái cấp cứu cho nó đấy chỉ làm sao để mà cho nó hạ được cái nhiệt độ cơ thể và sau đấy chúng ta sẽ gọi bác sĩ thú y để người ta sẽ hướng dẫn cho chúng ta những một số các loại thuốc cần thuốc này thuốc kia còn thực ra bình thường mà nói là cái cấp cứu con chó nó sốc nhiệt đấy hoàn toàn là chúng ta hạ cái nhiệt độ cho nó để cho nó về bình thường rồi dần dần 1, 2, 3 ngày sau cơ thể con chó nó sẽ dần hồi phục lại nhưng mình nói là gì là cái sốc nhiệt tốt nhất là chúng ta không nên để nó xảy ra bởi vì trong cái thời gian mà cái nhiệt độ con chó nó rất là cao khi mà nó bị sốc nhiệt đấy tức là nó như là sốt mê man thì nó có thể để lại di chứng nó có thể làm tổn thương một số cái cơ quan nội tạng của con chó nó như kiểu nó nó bị nướng ở trong người mọi người hiểu như thế nó quá nóng thì nó có thể gây ra những cái tổn thương hoặc là nó có thể gây ra những cái nguy hiểm như vỡ mạch máu hay là này kia thì những cái trường hợp đấy thì là không cứu được rồi nhưng những cái trường hợp cứu được có thể con chó nó cũng để lại di chứng thành ra là tốt nhất về cái sốc nhiệt mà nói là mọi người phải luôn luôn để ý cái lưỡi của con chó nếu mà chúng ta đi cùng với con chó chúng ta cho nó đi bộ bình thường có thể ngày mát mẻ nó không phải ngày oi chúng ta cho nó chạy 4 năm cây số con chó nó vẫn ok nhưng nếu mà cái ngày nó oi bức vào mùa hè như ở miền Bắc là ngày nó oi bức hoặc là chúng ta đổi chỗ chạy bình thường chúng ta chạy ở trên có chạy ở đường trên nền đất nền cỏ mà chúng ta đổi ra cung đường khác nền bê tông nền ờ, nhựa đường nhựa thì có thể chúng ta cho nó chạy một hai cây số nó cũng đã có thể là bị sốc nhiệt rồi là cái đấy là mọi người phải nhìn ở con chó chứ thực sự mà nói là mình cũng thấy rất nhiều các cái video mà mọi người đăng lên là mọi người cho con chó chạy thể dục nhưng thực sự mình nhìn mình rất là ghê khi mà mình nhìn thấy cái lưỡi của con chó nó to là mình nhìn mình rất ghê luôn bởi vì cái đấy là nó tra đến cái ranh giới đó cái ranh giới có thể gây ra cái tình trạng con chó nó bị sốc nhiệt nhưng mà cái đấy là nó là chạm đến ranh giới và cái ranh giới đấy chúng ta nên có một cái khoảng giả sử ok con chó lưỡi nó to bằng cái đầu của nó rồi nhưng mà nó thở vẫn đều nó vẫn cứ vận động được tiếp thêm được nhưng chúng ta nên cho nó dừng lại bởi vì có thể thêm nữa có thể nó vẫn cứ tiếp tục và nó chạy hay nó đi được nhưng cũng có thể thêm nữa vượt quá một cái ranh giới mong manh đấy thì nó sẽ phát sinh ở ờ, ra cái sông nhiệt cho nên đấy mọi người mình từ ngày mình nuôi chó đến giờ ấy là uh, từ năm 2014 7 năm nuôi chó nuôi nhiều 7 năm nuôi nhiều chó và nuôi giống chó màu đen là giống rốt là giống rất là dễ sông nhiệt nếu có nó chỉ sau giống bun pháp thôi bun pháp là cái giống mà nó dễ sông nhiệt hơn bởi vì mõm nó quá ngắn à, bun pháp hay là púc là mấy cái giống chó nhỏ cho cảnh mấy cân đấy mấy cân 8 9 cân 5 6 7 8 9 10 cân đấy thì cái bọn rốt này có lẽ là nó sẽ chỉ sau mỗi cái bọn đấy thôi là về nó dễ bị sông nhiệt nhưng 7 năm mình nuôi chó và mình nuôi rất nhiều chó chưa bao giờ con chó của mình nó bị sông nhiệt cả là bởi vì mình chỉ cần nhìn thấy cái lưỡi của nó đến một cái giới hạn nào đấy là mình sẽ phải xử lý ngay mình không thể để cái tình trạng mà nó tiếp tục nó chơi được chứ còn mình nói mọi người là khi con chó nó chơi ấy, nó ham nó tự chơi nó lưỡi nó to đùng ra nó thở khẹt khẹt khẹt khẹt nó vẫn cứ thích chơi bởi vì nó vẫn chơi tiếp được mọi người nhá còn nhưng nếu mà chúng ta mà để cho nó chơi tiếp thì nó có thể nó vượt qua một cái ranh giới mong manh kia thì nó có thể nó sẽ bị sốc nhiệt ngay nó ảnh hưởng lâu dài con chó cho nên là tình trạng như thế là chúng ta phải dừng đấy là cái mà uh, khi mà chúng ta mà có cái sự để ý với con chó của chúng ta thì sẽ không bao giờ chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện là con chó nó bị sốc nhiệt bởi vì chúng ta đã dừng lại cái việc đấy từ trước khi nó đạt đến cái ranh giới nó có thể bị rồi thì đấy mà chia sẻ với mọi người về cái chuyện uh, sốc nhiệt bởi vì là uh, cũng hẹn với mọi người về cái chuyện này cũng lâu rồi cũng nhiều người quan tâm về cái câu chuyện sốc nhiệt bởi giống rốt này nó cũng bị sốc nhiệt nhiều uh, thì chia sẻ với mọi người như thế đầu tiên đấy là chốt lại là về cái vị trí nuôi mọi người phải tránh những cái chỗ là một là nắng chiều nắng trưa nắng chiều nó chiếu thẳng vào trong chuồng con chó bởi vì nếu con chó nó không có chỗ nào né ấy, cái lông màu đen của con chó rốt nó rất là bắt nắng nó bắt nhiệt và nó giữ nhiệt nó có thể bị một là cái chỗ chuồng là cái hướng nắng hai là cái vị trí chuồng là đừng có đặt nó ở gần những cái bức tường bắt nắng hoặc là mái bro ở bên trên mái nóng bro ở bên trên thì chúng ta phải có những cái biện pháp để chúng ta hạn chế cái nhiệt và chúng ta nên là Ờ, chúng cái quạt nó không giải quyết được đâu nha mọi người nhá cái quạt mà nó thổi khí nóng vào thì nó còn quá tội không có quạt cho nên là không cái quạt không giải quyết được đâu mà chúng ta phải giải quyết những cái nguồn nóng ở bên cạnh nó một là cái bức tường bắt nắng hai là cái mái bro bên trên ba là nắng chiếu thẳng vào con chó thì là ba cái đấy chúng ta phải tránh nó ra ờ, tránh như nào đấy thì mọi người sẽ điều tiết và khi mà trong cái trường hợp mà à, còn à, và trong cái trường hợp mà chúng ta cho con chó ra bên ngoài để vận động cho con chó nó tự chơi cho con chó đi bộ cho con chó chạy thì chúng ta phải lưu ý cái lưỡi của nó ở trong chuồng hay ở bên ngoài thì cái dấu hiệu để mà chúng ta hạn chế cái cái việc con chó nó bị sốc nhiệt đều là ở cái lưỡi của nó nhìn cái lưỡi nó thở ấy. với cái giống rốt này ấy, thì cái lưỡi bình thường nó chỉ ba đầu ngón tay này thôi nó nhỏ hơn hẳn so với này cái mõm của nó nhưng nếu khi cái lưỡi nó bốn đầu ngón tay và nó thè ra dài cứ như này là thôi xong rồi đấy là lúc đấy nó buộc phải hạ nha mọi người nha nó thở thỉnh thoảng nó khó thở nó khẹt khẹt khẹt khẹt đấy đấy là cái đấy là cái mà chúng ta phải dừng cái việc đi hay là gì đấy ngay lập tức và chúng ta xả nước vào bốn chân cho nó xả nước mát vào bốn chân xả nước mát vào bụng cách ly cái nguồn nhiệt ra chứ không phải là vẫn đang đứng ở ngoài sân nắng nền nóng mà chúng ta xả thì nó cũng chả giải quyết vấn đề gì cả rồi sau đấy thì có thể chúng ta trường uh, ờ, khăn lạnh nước đá này kia nhưng mà thực ra mà nói cái à, chúng ta chỉ cần xả nước thôi đã là đủ rồi xả nước và cách cái nguồn nóng của nó ra và để cho nó hồi từ từ chứ chúng ta cũng trong cái trường hợp nó sốc nhiệt người nó mệt mỏi nó theo kiểu như là nó sốt cao nó mê man đấy cái, trong cái cơ thể nó rất là nóng thì nó như là một cái người sốt cao mê man thì muốn hồi phục lại cũng phải từ từ chứ nó không thể ngay được chỉ cần làm sao mà cái điều tiết để cái nhiệt độ cơ thể nó giảm bớt thì cái lưỡi nó thở dần dần nó sẽ nhỏ lại thì là ok rồi đấy là đã xong cái việc của chúng ta chúng ta cấp cứu cái sốc nhiệt còn cái phần mà cần thuốc thang gì đấy sau đấy thì chúng ta phải hỏi bác sĩ thú y bởi vì nó tùy từng con nó xem nó như thế nào nó ở đến đạt đến cái mức độ nào về câu chuyện về sau và nhưng mà tốt nhất là chúng ta đừng để đến câu, câu chuyện về sau mà chúng ta sẽ luôn luôn chúng ta để ý cái lưỡi con chó để chúng ta không phải nghĩ đến câu chuyện về sau bởi vì như mình nói câu chuyện về sau nó có thể nó để lại di chứng và nó không kiểu gì hồi phục được đó cho nên là chúng ta chỉ cần nhớ và thêm một cái nữa là những cái người mà nuôi chó ở trong nhà thì chúng ta cũng phải để ý hạn chế con chó đi ra đi vào nhiều cái sự chênh lệch nhiệt độ nó đỡ nguy hiểm hơn thôi chứ còn cái sự chênh lệch nhiệt độ nó cũng là một cái dạng sốc nhiệt nó cũng gây ra một cái dạng sốc nhiệt và nó làm cho con chó mệt mỏi dù là nó không nguy hiểm tính mạng theo kiểu như là cái trường hợp mà bị nóng uh, nóng do nắng nóng do cái chỗ ở nóng do vận động kia nhưng mà nó cũng là một cái cũng nguy hiểm và nó không tốt cho cái sức khỏe con chó thì uh, hôm nay chia sẻ với mọi người như vậy thôi uh, về cái sốc nhiệt ai mà có cái câu hỏi gì về cái sốc nhiệt thì cũng có thể hỏi ở bên dưới còn mình chia sẻ là 7 năm mình nuôi chó và mình nuôi rất nhiều con số lượng chó nhà mình thì nhiều lắm mình không nói cái số lượng chó làm gì cả nhưng mà chưa bao giờ có một con chó nào của mình nó bị sốc nhiệt cả gần đến giới hạn là mình đã xử lý rồi thì mọi người lưu ý cái điều ấy nó cũng không có phải là đáng sợ này kia đâu nhưng có một cái là mọi người phải hết sức lưu ý là khi mọi người cho con chó nó vận động rất nhiều người bị con chó bị sốc nhiệt là bởi vì cho chó đi chơi mà mọi người quên mất một điều là chúng ta thì đi giày và chúng ta thì đạp xe à, chúng ta mặc quần áo sáng màu còn con chó của chúng ta thì nắng nó chiếu vào người nó chân nó đạp xuống dưới nền bê tông, nền đường nhựa nó vô cùng nóng. Tắt nắng rồi cái mặt đường nó vẫn nóng. Chúng ta quên mất cái điều ấy. Thành ra là rất nhiều những cái trường hợp là sốc nhiệt là khi mà cho chó ra ngoài chơi là cái cái cái đấy là chúng ta phải hết sức lưu ý với những cái người mới nuôi còn ai mà chạm một lần rồi thì có thể là sẽ không bao giờ chạm vào cái trường hợp như thế nữa nhưng mà thành ra lại sợ lại rón rén lại không dám cho chó ra ngoài chơi thì cái đấy mọi người lưu ý là chúng ta chỉ cần để ý duy nhất cái lưỡi của con chó và khi chúng ta cho con chó ra bên ngoài thì chúng ta phải lưu ý những cái ngày trời nóng bức thì chúng ta phải để ý con chó nhiều hơn và chúng ta phải đặt cái vị trí mình vào cái vị trí như nó chúng ta nếu chúng ta bỏ giày ra chúng ta đi chân đất như nó chúng ta mặc bộ đồ đen chúng ta đi thì cái nóng nó sẽ khủng khiếp như thế nào thì cái con chó nó phải chịu còn nhiều hơn như thế cái lông của nó nó còn bắt nắng hơn cái bộ đồ màu đen của chúng ta nữa cơ và cái uh, tỏa nhiệt của con chó nó không có cái mồ hôi tuyến mồ hôi như chúng ta để chúng ta tỏa nhiệt mà nó chỉ có dùng lưỡi thôi một là lưỡi hai là cái da hở và ba là cái gang bàn chân da hở da bụng của nó và ba là bốn cái găng bàn chân là cái lớp da của nó để nó tiếp xúc với bên ngoài nhưng mà cái trong cái trường hợp mà nếu mà chạy ở trên cái đường nóng ấy, thì cái cái cái lớp da tiếp xúc của bên ngoài nữa này chính là cái chỗ mà nó hút cái nóng vào cái nắng chiếu vào người nó cũng là chỗ hút nắng và cái việc mà nó bắt nó vận động nó đi lại nó vận động theo chúng ta ấy thì nó cái việc vận động nó cũng tạo ra thêm nhiệt nữa cho nên trong trường hợp đấy là nó rất là dễ bị thì mọi người phải lưu ý cái điều ấy thế thôi Ok, uh, video ờ, sau uh, mình sẽ chia sẻ về cái bữa ăn cho con chó. Uh, cái con chó nên cho nó ăn mấy bữa một ngày. Uh, con chó mấy tháng tuổi thì ăn mấy bữa, con chó trưởng thành ăn mấy bữa thì ở video sau mình sẽ nói, mình sẽ chia sẻ uh, và cái thực tế và những cái kinh nghiệm, những cái này kia về cái việc tại sao mình lại lựa chọn cái bữa ăn như thế cho mọi người ờ, để mọi người tham khảo nhá chứ không phải là để mọi người phải làm theo thế này thế kia cái đấy là để mọi người tham khảo cũng là để những cái mà để cho nó cái việc nuôi chó của chúng ta nó đầy đủ à, nó nhàn nhất nó không bị thừa nó không bị thiếu ok ờ, xin chào tất cả mọi người ờ, hẹn gặp lại ở video tiếp theo thank you and uh, see you